Xin chào anh em à, Video hôm nay thì tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, sản phẩm công nghệ Một cái à, đồ chơi giúp anh em à, chơi bài lá bịp hiệu quả mà giá thành rẻ đó là, đó là sản phẩm áo đổi bài Thì cái sản phẩm áo đổi bài này chúng tôi đã chỉnh sửa lại hơn rất nhiều so với cái sản phẩm ngày xưa Ngày xưa anh em đi chơi thì dùng cái công nghệ đổi bài đấy hay bị à, lỗi ở cái phần máy móc ấy, kêu và nó hay bị kẹt lá bài sản phẩm hôm nay chúng tôi đã chỉnh sửa lại giúp anh em có thể à, đuổi một cách chân à, chu hơn à, và máy rất êm cho nên là anh em vào các phòng sới hoặc là chơi ở những cái chú chơi yên tĩnh thì không bao giờ phát hiện bằng cách chơi đơn giản đấy, anh em sử dụng cái bất cứ lá bài nào không cần phải đưa bài hàng vào đấy, anh em chỉ cần đưa bất kể lá bài nào nhé thì cả bài một chín một chọn em đưa vào thì cái máy móc của cái áo này tự động hút lại và sau đó anh em đưa lá bài thứ hai vào thì lá bài nhất bị nhả ra đây anh em nhìn tôi để này và nhìn lá thứ hai này đúng không Đấy. rất là hay đúng không cái ờ, sản phẩm này thì áp dụng để anh em chơi liêng chơi ba cây hay là chơi bài cào chỉ cần mình tắt tách nhẹ nhàng thôi em quẹt qua thì anh em sẽ có một ván bài hoàn toàn mới bây giờ tôi sẽ trực tiếp áp dụng để anh em hiểu cách chơi nó Đấy. À, vào sân chơi nhé thì anh em nên chọn một lá bài của cái bộ bài em đang chơi thì à, chứ đừng lấy cái lá bài khác đi vào đây anh em nhìn này cái đội là em chơi à, chơi riêng chơi liêng thì anh em lên được cây át cây 10 cây ca này thì điểm số rất thấp anh em không thể theo được anh em bỏ bài thì bỏ bài em phải dùng cái cao cái át để giấu đi tôi dùng cái ca giấu thì tôi cứ là muốn đổi anh em cho dưới cùng này Đấy. và cầm bài quảng gà như này em nhìn nhé tách bài chữ B tách bài chữ B này Đấy. và làm tắt quẹt qua phần cửa máy vừa rồi nó động hút lại rất đơn giản còn hai lá bài còn lại anh em là nhanh chóng bỏ vào nọc Đấy. và sang bài sau em phải nhớ này phải nhớ cây mình đấu cái gì nhá để lúc mà mình so sánh điểm để đổi nó hợp bài không chứ đừng à, đừng quên đến lúc lại à, bỡ ngỡ ví dụ anh em à, lên bài tiếp theo nhé em à, thấy em búng áp bao này 8 điểm bài điểm số không đẹp thì em phải không đổi đúng không đây ví dụ với anh em tôi sẽ nhặt một vài lá ví dụ có cây át cây quy và cây uh, ba ví dụ anh em thì nó bài điểm số nó có bốn điểm bài thôi rất nhỏ thì bây giờ làm phương án nào để ta đổi biến đổi từ cái bốn điểm này thành văn bài điểm số to hơn thì chúng ta chọn một cây uh, à, 3 Đấy. nó xuống cuối cùng này em uh, cầm tag như này rất đơn giản và quẹt qua này thôi Đấy. là em đổi thành công có một ván liêng quy cả áp từ 4 điểm bài chỉ cần nó tác quẹt tay nhẹ nhàng cái anh em đã biến đổi thành công tiếp tục chúng ta lại có 7 điểm bài chúng ta đổi cái áp sang cái bao rồi rồi 9 điểm bài rất là nhanh áp dụng vào cuộc chơi liêng ở trên bậc cây rất hiệu quả luôn anh em nhé sản phẩm này thì bảo hành cho anh em 6 tháng liền để anh em à, chơi một cách thoải mái hơn này chúng ta tiếp tục đây điểm số nó thấp ba năm sáu bốn điểm bài năm điểm bài Đấy chúng đổi bốn điểm bài đổi phát thành 9 điểm bài này rất đơn giản thôi rất đơn giản mà hiệu quả là rất là cao à. anh em áp dụng để chơi liêng chơi ba cây à, chơi bài cào rất thuận lợi luôn đi chơi không cần phải đem bài đem biết gì theo cả lấy trực tiếp cái bộ bài của sới đấy. đấy học ra cửa hàng mua bất kể bộ bài nào vẫn đổi được anh em đi chỉ cần mua tôi bốn cục pin tiểu thôi để lắp vào cái khay đựng pin của máy này Đấy. và anh em uh, đi chơi ở cái áo này nó có nút nhả bài để phòng trường hợp chúng ta họ đếm bài thì chúng ta sẽ à, ấn nút nhả bài để lá bài tự nhả ra anh em mình này đúng không ngoài cái mũ áo phông tôi đang làm video này ra thì cơ sở còn có rất nhiều mẫu mã khác hoặc là rất nhiều kiểu công nghệ khác để hỗ trợ anh em chơi à, bài bịp máy riêng và sản phẩm chơi sóc đĩa bịp hay là các công nghệ về cờ bịp nói chung Đấy. anh em nào nhu cầu về cái à, sản phẩm cờ bịp hay là áo đổi bài thì tôi có số điện thoại 0974 à, 07 thứ ba hoặc là 0844 17 thứ 9 chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình và bên xe Miền Đông anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử hàng anh em ở xa không thì cứ in lại chúng tôi sẽ gửi hàng vào cho anh em giá thành rất là rẻ luôn xin chào anh em